không say nhưng nào say ánh mắt của em thoáng nhẹ bay làm anh ngất nhớ em đêm này Ước gì hơn mong có em bên cạnh Cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau ưu tư muôn phiền vượt mau cùng em đi đến bắt đầu mỗi sáng yên bình ta thấy tim mình hạnh phúc biết bao linh đênh giữa đời sóng xô chẳng phải lo có anh rồi dù nước chảy đá mòn nắm tay em đi qua màn mưa ở đâu anh không đón đưa cho dù thời gian già nua vẫn yêu em như ngày xưa lúa kia đã đâm bông mẹ nói em đã tới tuổi lấy chồng nghe mà lòng trống mong cưới luôn được không sống sắp sinh bên ho nhà trai đời nhà gái đưa em bước qua cha mẹ cùng nâng rượu vui đôi phu thê chúng ta thề sống bên nhau đầu bạc răng long con chó đông thật đông nhà để anh lo từ sáng sớm đến trễ chiều anh chỉ cần canh ném đến suốt cuộc đời viết tặng ném khúc ca chuyện tình yêu trong sáng như thiên thần ngân khúc nhạc rần rần vui ghê nắm tay em đi Chồng mong cưới luôn được không Sống sắp sinh bên ngôi nhà trai Đời nhà gái đưa em bước qua Cha mẹ cùng nâng rượu vui Chúc cho tơ duyên thành đôi Bà con xa đều khen nức nơ Gái trai xinh đẹp đôi phu tê Chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc răng long của chú đông thật đông Nắm tay em đi qua màn mưa Ở đâu anh không đón đưa Cho dù thời gian già nua vẫn mà lòng trông mong cưới luôn được không Trông sắp sinh bên ho nhà trai Đời nhà gái đưa em bước qua Cha mẹ cùng nâng rượu vui Chúc cho tơ duyên thành đôi Bà con xa đều khen đức nơ gãi trai xinh đẹp đôi phu thê Chúng ta thề sống bên nhau đầu bạc Rằng lòng của chú đông thật đời